Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình lịch sử và địa lý 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chương 4 châu Mỹ hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em bài 16, đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ, sách giáo khoa trang 149 đến trang 151. Các em ạ, à, nhắc tới khu vực Trung và Nam Mỹ thì chúng ta à, đều có một số những cái hiểu biết sơ bộ về khu vực này. Ví dụ như khu vực Trung và Nam Mỹ thì gồm eo đất Trung Mỹ, rồi thì các đảo và quần đảo trong vùng biển Caribe mang tên là quần đảo Anti lớn và Anti nhỏ. Thế rồi thì ở khu vực Trung và Nam Mỹ này còn có cánh rừng rậm nhiệt đới Amazon lớn nhất trên thế giới mà còn lưu giữ lại rất nhiều những cái sự đa dạng sinh học được mệnh danh là lá phổi xanh của toàn trái của toàn trái đất của chúng ta. Hơn thế nữa ở đây còn có một cái hoang mạc nằm ở độ cao lớn nhất trên thế giới và nó cũng là hoang mạc khô cằn nhất trên thế giới, đó là hoang mạc Atacama. Khu vực này còn có một kênh đào hết sức nổi tiếng đó là kênh đào Panama, nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Đồng thời có một số những cái sơn nguyên hết sức rộng lớn như sơn nguyên Brazil, rồi thì sơn nguyên Vienna. Về con người ở đây thì khu vực Trung và Nam Mỹ có nền văn hóa Latin rất nổi tiếng. Người ta còn gọi à, Trung và Nam Mỹ là châu Mỹ Latin các em ạ. Bởi vì ở đây à, lưu giữ được nền văn hóa bởi vì ở đây lưu giữ được nền văn hóa Latin hết sức độc đáo. Thế rồi ở đây có đội bóng đá hết sức nổi tiếng và đang xếp thứ hạng thứ một trên toàn thế giới đó là Brazil đúng không nhỉ? Argentina cũng là một trong những cái nước mà có đội bóng đá khá là nổi tiếng đấy là một số những cái hiểu biết mà chúng ta à, có thể nói khái quát được về khu vực Trung và Nam Mỹ vậy thì khu vực này có những cái đặc điểm như thế nào về mặt tự nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung bài hôm nay trước hết cô sẽ giới thiệu với các em về vị trí của khu vực Trung và Nam Mỹ đã Khu vực này từ khoảng 36 độ Bắc cho đến tận 54 độ Nam ở trên phần đất liền. Nó gồm 3 bộ phận. Thứ nhất là eo đất Trung Mỹ đây. Cái phần dài và hẹp nối liền giữa lục địa Bắc Mỹ và lục địa Nam Mỹ người ta gọi là eo đất Trung Mỹ. Các đảo và quần đảo trong vùng biển Caribe. Và đặc biệt, bộ phận thứ ba hết sức rộng lớn đó chính là lục địa Nam Mỹ. Đấy, gồm 3 bộ phận hợp thành. Eo đất Trung Mỹ, các đảo và quần đảo trong vùng biển Caribe Người ta gọi nó là quần đảo Angti lớn và Angti nhỏ và lục địa Nam Mỹ. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần 1, sự phân hóa tự nhiên theo chiều Bắc Nam. Các em đọc nhanh thông tin trong sách giáo khoa và quan sát các hình 1, 2 để chúng ta trả lời câu hỏi sau. Dựa vào thông tin và hình 1, 2 trong mục 1, hãy trình bày sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc Nam ở Trung và Nam Mỹ. Thực ra với câu hỏi này chỉ cần đọc thông tin chúng ta cũng có thể trả lời được. Đúng không nhỉ? Tuy nhiên thì ở đây cô cũng sẽ giới thiệu với các em một chút về sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc Nam trên lược đồ hình 2 ấy. Trên hình 2 bản đồ các đới và các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ, chúng ta thấy rằng là có tất cả là năm đới khí hậu các em ạ. Đới khí hậu xích đạo, đới khí hậu cận xích đạo, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu ôn đới. Đấy, là sự phân hóa từ Bắc xuống Nam có tất cả là năm đới khí hậu bên cạnh sự phân đới thì nó còn có phân kiểu nữa các em ạ Đấy. Ở ờ, nhưng mà ở đây thì nó chỉ thể hiện được kiểu khí hậu đó là kiểu khí hậu núi cao thôi nhưng ở trên một cái bản đồ của à, bộ sách thiên trời sáng tạo đấy thì nó còn thể hiện được tất cả à, những cái kiểu khí hậu của cả à, đới nhiệt đới đới cận nhiệt và đới ôn đới nữa cơ tuy nhiên ở đây thì khái quát hơn càng dễ cho chúng ta chúng ta có câu trả lời như sau đới khí hậu xích đạo thì nóng ẩm quanh năm Cảnh quan là rừng mưa nhiệt đới phát triển trên diện rộng. Đới hậu cận xích đạo, một năm có hai mùa rõ rệt. Cảnh quan là rừng thưa nhiệt đới. Đới khí hậu nhiệt đới, khí hậu thì nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây. Cảnh quan thay đổi từ rừng nhiệt đới ẩm đến sa van, cây bụi và hoang mạc. Đới cận nhiệt, khí hậu mùa hạ nóng, mùa đông ấm, Cạnh quan là rừng cận nhiệt và thảo nguyên rừng, nơi mưa nhiều, bán hoang mạc và hoang mạc ở nơi mưa ít. Ôn đới thì có khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan là rừng hỗn hợp và bán hoang mạc. Ở đây cô cũng sẽ giải thích với các em một chút vì sao mà đới khí hậu nhiệt đới lượng mưa lại giảm dần từ đông sang tây nhé. Đây là đới khí hậu nhiệt đới đấy với khí hậu nhiệt đới ở eo đất Trung Mỹ, các đảo và quần đảo trong vùng biển Caribe. Một phần ở phía sơn phía đông của sơn nguyên Brazil và sâu trong à, à, nội địa của khu vực phía nam Nam Mỹ có đường chỉ tuyến nam chạy qua. chạy qua. Thế thì chúng ta thấy rằng là vì sao lượng mưa lại giảm dần từ đông sang tây? Chúng ta thấy ở phía đông có dòng biển nóng Brazil ở phía đông của phần eo đất Trung Mỹ và quần à, các đảo cho quần đảo Caribe cũng có dòng biển nóng chạy qua. Dòng biển Bắc Xích Đạo, dòng biển guiana ừ, dòng biển Brazil. Vì có dòng biển nóng nó sẽ tăng cường tính ấm và tính ẩm, tăng cường độ ẩm. Vì vậy nó sẽ mưa nhiều hơn. Thế còn ở phía bờ Tây của lục địa Nam Mỹ chúng ta thấy là có dòng biển lạnh Beju chạy qua dòng biển lạnh Peru này nó chạy qua thì nó sẽ làm giảm nhiệt độ và đồng thời nó cũng sẽ làm giảm độ ẩm và lượng mưa dẫn tới là ở bên à, à sườn tây của dãy Andes hay nói cách khác bên phía tây lượng mưa nó sẽ ít hơn ở cái phần phía trên bán đảo Florida này nó cũng có một dòng biển lạnh nữa dòng biển lạnh California như ở trên bản đồ này không thể hiện được trên bản đồ này không thể hiện được thì phía đông này nó cũng sẽ mưa ít hơn nữa thì ở phía đông này mặc dù nó cũng được tăng cường uh, do cái dòng biển ngược xích đạo này um, dòng biển nóng ngược xích đạo là cũng tăng cường độ ẩm nhưng ở đây nó có núi ở phía tây vì vậy mà cái ảnh hưởng của biển không xâm nhập được sâu vào vậy mà nó sẽ mưa ít hơn rất nhiều so với lại ở phía đông Đây cũng chính là nội dung phần ghi bài trong phần 1 nhé. Các em ghi như thế này. Phía bên dưới là một số những cái cảnh quan đẹp của khu vực Trung và Nam Mỹ. Bây giờ ta sang phần 2, sự phân hóa tự nhiên theo chiều Đông Tây. Chúng ta cũng đọc nhanh thông tin trong sách giáo khoa và quan sát hình 3, Savan ở Đông Nam Brazil. Trả lời câu hỏi Dựa vào hình một trang 140 và thông tin trong mục 2, hãy trình bày sự phân hóa tự nhiên theo chiều Đông Tây ở Trung và Nam Mỹ. Chúng ta trình bày như sau. Thứ nhất là sự phân hóa tự nhiên theo chiều Đông Tây ở Trung và Nam Mỹ, ở Trung Mỹ trước nhé. Sườn phía đông của Euralat Trung Mỹ và các đảo trong vùng biển Caribe thì có mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới bao phủ như cô đã giải thích vì nó có các cái dòng biển nóng chạy qua. Đúng không? Dòng biển nóng chạy qua nó sẽ tăng cường tính ấm ẩm. Ở sườn phía Tây eo đất Trung Mỹ thì mưa ít hơn nên phát triển savan và rừng thưa cây bụi. Vì sao mưa ít hơn? Bởi vì phía trên này nó có dòng biển lạnh California. Ở bên dưới này thì lại có à, một số những cái dãy núi chắn sự ảnh hưởng của biển. Nên nó sẽ mưa ít hơn so với phía Đông. Thế còn ở Nam Mỹ ở Nam Mỹ thì sự phân hóa tự nhiên theo chiều Đông Tây thì hiện rõ nét ở các khu vực địa hình nhé. Ở phía đông là các sơn nguyên. Sơn nguyên Guyana hình thành từ lâu đời và bị bào mòn mạnh, trở thành một miền đồi và núi thấp, khí hậu nóng ẩm, rừng rậm rạp. Sơn nguyên Brazil có bề mặt bị cắt xẻ, cảnh quan rừng thưa và savan là chủ yếu. Ở giữa là các đồng bằng rộng và bằng phẳng như đồng bằng Orinoco, đồng bằng Amazon, đồng bằng La Plata và đồng bằng Pampa. Đồng bằng Amazon đồng là đồng bằng rộng và bằng phẳng nhất thế giới, nằm trong khu vực khí hậu xích đạo, nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm nên toàn bộ đồng bằng được rừng rậm bao phủ. Các đồng bằng còn lại có mưa ít nên thảm thực vật chủ yếu là savan, cây bụi. Phía Tây là miền núi Andes, cao trung bình từ 3.000 cho đến 5.000 mét, gồm nhiều dãy núi xen giữa là các thung lũng và cao nguyên. Thiên nhiên có sự khác biệt rõ rệt giữa sườn Đông và sườn Tây à, đó cũng chính là phần ghi bài Bây giờ ta sang phần 3, sự phân hóa tự nhiên theo chiều cao. Chúng ta đọc nhanh thông tin sách giáo khoa, quan sát hình 4 và trả lời câu hỏi. Kể tên các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông dãy Andes qua lãnh thổ Peru. Đây chúng ta chỉ à, việc đọc độ cao và phiên ra các cái đai thực vật là được. Chúng ta phải trả lời như sau. Các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông Andes và lãnh thổ Peru là rừng nhiệt đới từ 0 đến 1.000 mét, Từ 1.000 đến 1.300 mét thì có rừng lá rộng. Từ 1.300 đến 2.000 mét thì có rừng lá kim. Từ 2.000 đến 3.000 mét thì cũng có rừng lá kim. Từ đây chúng ta có thể ghi vắn tắt là từ 1.300 cho đến 3.000 mét là rừng lá kim. Các em có thể thắc mắc là các em nhìn thấy rừng lá rộng nó nằm ở độ cao cao hơn nhưng không phải các em ạ à. đây là chỉ đến ngọn cái ngọn của cây thôi vì cái chỗ này gốc của cái rừng lá kim nó đã ở đây rồi như vậy mà chúng ta lấy luôn là từ 1.300 cho đến 3.000 mét là rừng lá kim từ 3.000 cho đến 4.000 mét là đồng cỏ từ 4.000 cho đến 5.000 chỗ này phải hơn 5.000 5.300 mét đi 5.300 mét nhé từ 4.000 cho đến 5.300 mét đến chỗ này là đồng cỏ núi cao bởi vì trên 5.000 vẫn còn đồng cỏ núi cao mà và từ 5.300 trở lên thì là băng tuyết theo những phần ghi này câu tiếp theo cho biết các đai thực vật được phân bố theo độ cao như thế nào chúng ta kể tên và kể theo độ cao rồi sau khi trả lời câu hỏi chúng ta tổng kết lại nội dung kiến thức trong phần này như sau sự phân hóa tự nhiên theo chiều cao của dãy Andes Do địa hình núi cao, nhiều đỉnh núi vượt qua 6.000m nên thiên nhiên miền núi Andes có sự thay đổi theo chiều cao. Ở dưới thấp, vùng Bắc và Trung Andes thuộc khí hậu nóng và ẩm, nên cảnh quan phổ biến là rừng xích đạo xanh quanh năm rậm rạp. Vùng Nam Andes thuộc khí hậu ôn hòa, rừng cận nhiệt và ôn đới phát triển. Càng lên cao, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, các cảnh quan tự nhiên cũng thay đổi theo. Trên các đỉnh núi cao có băng tuyết. Phần luyện tập và vận dụng trình bày một đặc điểm tự nhiên, địa hình, khí hậu, đới thiên nhiên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Chúng ta chỉ cần nhớ là một đặc điểm thôi, chúng ta chọn địa hình thì thôi khí hậu và đới thiên nhiên, chọn khí hậu thì thôi địa hình và đới thiên nhiên, mà chọn đới thiên nhiên thì thôi địa hình và khí hậu. Ở đây cô nêu cả ba cái nhưng chúng ta chỉ chọn một thôi nhé. Thứ nhất là địa hình Nam Mỹ được chia làm 3 khu vực chính. Phía đông là các sơn nguyên bị bảo mòn mạnh, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp như là sơn nguyên Guiana, sơn nguyên Brazil. Ở giữa là các đồng bằng rộng và bằng phẳng như đồng bằng Orinoco, đồng bằng Amazon, đồng bằng La Plata, đồng bằng Nanos. Phía Tây là miền núi Andes cao trung bình từ 3.000 đến 5.000 mét, gồm nhiều dãy núi, xen giữa là các thung lũng và cao nguyên. Trung và Nam Mỹ có gần đủ các kiểu khí hậu trên trái đất, trừ đến khí hậu lạnh ra, hàn đới ra, đúng không? Đấy là xong phần địa hình của khu vực Nam Mỹ. À, nếu không thích địa hình ta có thể chọn khí hậu, ta trả lời như sau. Trung và Nam Mỹ có gần đủ các kiểu khí hậu trên trái đất. Khí hậu xích đạo nằm chủ yếu ở đồng bằng Amazon và phần phía tây dãy Andes. Khí hậu cận xích đạo nằm ở toàn bộ khu vực Trung Mỹ và một phần khu vực Nam Mỹ kéo dài từ 20 độ Bắc đến 20 độ Nam. Khí hậu nhiệt đới nằm trong khoảng vĩ độ 20 độ cho đến 25 độ Nam. Khí hậu cận nhiệt đới nằm ở Nam Mỹ kéo dài từ vĩ độ 30 độ Nam đến 40 độ Nam. Khí hậu ôn đới nằm ở Nam Mỹ kéo dài từ khoảng vĩ độ 40 độ Nam trở nên. Khí hậu núi cao phân bố ở phía Tây chủ yếu tập trung ở dãy Andes. Đới khí hậu núi cao phân bố ở phía Tây chủ yếu tập trung ở dãy Andes. Thế còn về các đới thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ thì có sự phân hóa Thiên nhiên thể hiện rõ rệt ở sự khác biệt về khí hậu và cảnh quan. Đới khí hậu xích đạo thì nóng ẩm quanh năm, rừng mưa nhiệt đới phát triển trên diện rộng. Đới khí hậu cận xích đạo thì một năm có hai mùa, thảm thực vật điển hình là rừng thưa nhiệt đới. Đới khí hậu nhiệt đới nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây, cảnh quan cũng thay đổi từ rừng nhiệt đới ẩm đến sa van, cây bụi và hoang mạc. Đới khí hậu cận nhiệt, mùa hạ nóng, mùa đông ấm, Nơi mưa nhiều có thảm thực vật điển hình là rừng cận nhiệt và thảo nguyên rừng, nơi mưa ít có cảnh quan bán hoang mạc và hoang mạc. Đới khí hậu ôn đới thì mát mẻ quanh năm, cảnh quan điển hình là rừng hỗn hợp và bán hoang mạc. Câu tiếp theo, sưu tầm thông tin về kênh đảo Palama. Đây là một số thông tin ở trong sách giáo viên. Tuy vậy, có thấy nó có sự vênh nhau rất là lớn về độ dài của kênh đảo so với Wikipedia. Vì vậy mà cô sẽ giới thiệu đến các em cái cách chúng ta vào sưu tầm thông tin về kênh đào Panama đầy đủ trên Wikipedia nhé. Đầu tiên chúng ta vào Google và đánh vào đó là kênh đào Panama. Đấy. Ấn vào tìm kiếm này nó sẽ ra chữ Wikipedia đây. ORG đây. Chúng ta ấn vào. Nó sẽ có đầy đủ những cái thông tin về kênh đào Panama là một tuyến đường thủy nhân tạo dài 82 km ở Panama nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương và phân chia Bắc và Nam Mỹ. Đấy, như vậy là có sự vênh rất lớn về cái cái độ dài của kênh đảo Panama so với sách giáo viên viết. Có rất nhiều những cái thông tin đây mà chúng ta có thể tìm hiểu về cả cả các âu thuyền nữa. Đây là sơ đồ bố trí kênh đào Panama. Có 17 âu tàu cùng hai hồ nhân tạo. Một hồ nhân tạo bổ sung có vai trò làm hồ chứa nước cho kênh đào. Đây là giản đồ kênh đào Panama, minh họa chuỗi âu thuyền và hành lang đây. Đường đi của nó không phải là một đường thẳng nha các em nhé. Không phải đường thẳng đường chim bay như chúng ta tưởng tượng mà nó có uốn lượn qua một số những hồ nhân tạo đây. Đấy, chúng ta có thể tìm hiểu từ nối vào của phao nổi kênh đào tại à, vịnh Palama cho đến hết về à, vịnh Nimon đây để đi ra ngoài. Lịch sử của kênh đào. Lệ phí qua kênh đào cũng được thể hiện rõ đây. Độ dài tàu 15,240m thì lệ phí là 500 USD khi đi qua kênh. Đấy. Từ trên 15,240m cho đến 24,384m thì là 750 USD. Từ 80 feet đến 1000 feet là 1000 USD. À, từ 100 feet trở lên là 1500 USD. Đấy là lệ phí vào năm 2006. Quãng đường mà được rút ngắn, ví dụ từ New York đến San Francisco, nếu mà đi qua kênh đảo Panama nó chỉ có 5.263 hải lý. Nhưng nếu mà đi vòng qua Nam Mỹ thì nó sẽ tới 13.107 hải lý. Các em thấy nó phải dài gấp hơn hai lần đúng không? Trong chuyến hải trình. Qua kênh đảo nó rút ngắn được rất nhiều hải lý, mỗi hải lý rộng là à, mỗi hải lý dài